tất cả các tiểu bang Kim Thiên hay là người Việt có à, chánh nghĩa về đây nói chuyện hội họp đối với xuống Lào An thì đó cũng là một cái chuyện đời này và đồng thời những người mê gà họ đâu có chịu lên núi lại tập nhưng mà họ thích mấy chỗ này nó không cảnh màu màu tím tím nữa nghĩa là mình phải à, quyển chuyển theo đời một chút thì à, đó cũng là một trong những ý tưởng để mà mua cái này còn nhiều lắm tại người việt mình ở xe rơi bắc cali á mà làm ăn khá giả thì mình có nhiều tiền mình gửi rủ ờ, rỉnh gửi về cho bà con mình ở bển nhiều đóng cửa lại mở cửa cho nó mát đi lạnh á lạnh là mở máy sửa, để cho ta đi vô ra đó đồng chí đây thấy có nhiều khuôn mặt mấy bác lớn tuổi à, các bác kia mà kiến đen nó ngầu quá <laughs> tuần rồi Kiệt đi uh, xuôi Nam chơi uh, thăm bà con dưới đông quá cũng vui bữa nay về nhà lại ngồi đây miền Nam Cali cũng có nhiều chuyện nắng nhiệt hôm nay những người chánh nghĩa cũng à, án cử dưới mùa này cũng đông đó. tuần tớ thì đi Houston mình không phải thầy nhưng mà chỗ nào bà con ờ, nhớ mình mình thăm thì thôi đó là sơ sơ lý do mình có cái này mục đích để thờ cha thờ mẹ thượng đế và để tránh cái khu này để trong tương lai khu này được phồn thịnh trở lại ở đây nó chỉ là hàng rào thôi là mình không có bị homeless vô này vậy thôi mà một tháng mấy cái SOE đây nó thâu ngàn rưỡi một tháng mà nó đâu có làm gì đâu một năm nó thâu một triệu mấy mà là bởi vì uh, tiền ờ, cái người chủ của cái khu này nó uh, corporation ở bên Singapore nhưng mà thật sự có ông mình rửa rửa tiền bằng cách đó khổ <laughs> tả không sơ sơ này thôi mình nói sau đó mình đang ngồi đây lên đây kiếm chuyện chậu trứng gà đầy cửa này chết rồi thì uh, kế tiếp thì uh, quân của uh, thượng đế đang chiến thắng hiện giờ là ông uh, Kevin McCarthy là là ờ, thấy thắng rồi đó là lý do gì mấy bác ở phương xa tới mấy à, bác lạ có gì à, hiếu kỳ hay là muốn dò hỏi thì cứ việc tự nhiên nhé con gì con trả lời được con trả lời con trả lời không được thì à, con câu gì thì mình trả lời ở đây em muốn hỏi gì hỏi cứ bác giơ tay trước trước hoặc là cô tiết kiệm official này nó biết bài truyền ra biết bài truyền không cầm cái máy quay thôi mà không có làm chóng mặt chết luôn từ đây một hồi nó đang quay trước khi anh ốp lót lên xin anh cho cái điện thanh nào đó để cho những người ở nhà những người già những người lớn tuổi ở các nơi khi họ coi cái cái clip đó thì họ sẽ nhận được những điện thanh họ có được may mắn như là chúng ta đến đây trực tiếp nghe thì tôi chỉ có một cái yêu cầu như vậy và để giúp cho tất cả những người ở Việt Nam biết rất nhiều về anh nhưng mà họ không cách nào họ đến vậy tất cả là anh tôi khác họ có cần cung phụng gì cứ bình thường họ có thích ai cung phụng cả cả nước tự động rồi không lấy gì tự lấy không đứa nào cũng đem đó ờ, và cái thứ hai là một cái kinh nghiệm khi tôi bình đẳng uh, khám tra lại để vào thi thì hôm đó tôi mở cái thép của anh ra thì 11 giờ đêm rồi tôi nói qua thấy không có bằng nói mà tổ tôi là tổ người già nó không tới lúc nhai lúc nhai chợ ra nó hú thành tôi chỉ có một cái chai nước nhỏ thôi tôi thắng chai này về hướng đông bắc rồi sau đó tôi ờ, sau đó nó có một cái sự linh nghiệm mà hôm nay tôi phải nói và tóm tắt câu chuyện nữa nó hỏi là hỏi còn linh nghiệm thì à, để Phật chứng được rồi con có linh nghiệm không tại con biết thì à, ở đây nhiều linh nghiệm lắm giờ mình không có nhiều thì giờ ngồi đây bác có câu hỏi nào à, bác cứ hỏi dạ thì trước nhất tôi thỉnh xin anh giúp cho tất cả những người coi cái thép không họ không có điều kiện đến đây họ coi cái thép của anh và họ được mở mang trí tuệ làm đó bản thân trong đó đứng mà quay đàn bà thấy hình nó sẹo thằng này nó mới quay phim và cái thứ hai nữa tuyên xin anh giúp cho linh hồn và thể xác là nó đi song song với nhau linh hồn thì luôn luôn nghĩ về thiện về tốt nhưng mà thể xác thì nó trì tệ nó nó nhiều khi nó thích nhiều khi nó không thích ví dụ như hôm nay linh hồn tôi rất muốn đến đây nhưng mà thể xác nó trì trệ nó rất là ảnh đối xe bớt lạnh đôi khi nó làm tôi nản chí nhưng mà tôi cố gắng đây là lần đầu tiên tôi được bốn năm rồi tôi ước ao nhưng mà tôi không có cơ hội nào hết ok rồi cái câu của bác hỏi là nó muốn, có muốn đi về trời không phải không dạ đúng điều hai bác ngồi đây bác tâm sự ờ, điểm thì ờ, con có bảy dòng màu vàng cái này sự thật còn bác muốn là màu nhiệm ờ, màu nhiệm thì bao nhiêu người trên thế giới người ta biết và những người có thành thông những vị cao tăng những người linh căn đều có cặp mắt nhìn thấy chỉ có người đời á uh, họ không có lực họ nhìn thấy nhưng mà đó là phần khác còn cái phần thực tế là đó lên uh, trên cộng đồng ba năm nay có cái gì có hữu hiệu cho đời sống không những gì con nói có sai không tất cả những gì con nói tới ngày hôm nay đi vào ngõ cụt của vô thần của những những người uh, à, uh, tránh nghĩa bây giờ hôm nay cũng từ từ lấy lại cái đứng đảng dân chủ bây giờ là từ từ bước lại bây giờ mình chỉ còn một cái ghế nữa thôi là cả lưỡng đảng xe à, của Mỹ thuộc về Cộng hòa thứ ba này mình sẽ có một chuyện rất là vui nữa thì đó gọi là thuận thiên còn nghịch thiên bây giờ từ từ đi vào ngũ cực giống như bốn bức tường thiên nước kiệt này nấu đâu không có trúng một trăm phần trăm nhưng mà cái mục đích chính là trúng còn bác ô đang nói chuyện ô bác uh, ờ, vui nè nghe cờ vàng cờ đỏ ai nở đỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo thắp nước bán tập cầm cờ đỏ về treo mình con con là tiếng người truyền tĩnh thôi chứ con không có thuộc diện uh, ờ, chính trị tại con lớn lên từ nhỏ mỹ đó thì con chỉ biết như vậy tại vì ờ, ở lửa cực ở trên trời cũng có quỷ cũng có phật dưới thế gian này cũng có người ác và người thiện người thiện thì chẳng có bao nhiêu người ác thì uh, đến không hết mình bước xuống lòng thôi là biết đâu có ai mà hiểu thượng đế là ai đâu có ai biết hiện giờ họ đang sống ở vào cái thời đại nào cái thời đại này là cái thời đại chỉ có ngồi thiền đọc kinh để mà cho các anh nó bình an thôi còn mình mong muốn mà về cõi trời thì nó cũng sẽ tới chứ còn bây giờ bao nhiêu người người cả Việt Nam hiện giờ cũng đang ở vào thời à, mình nói là à, mỏ cục rất là khó khăn xăng dầu giờ bởi không có mai mốt thêm uh, chiến tranh nữa chiến tranh của à, của Á Châu mà nổ ra nó sẽ lớn hơn của ở bên Nga với Ukraine nhiều hôm nay Nga rút quân nhưng mà mai mốt nó trở lại con chỉ nói chút xíu vậy thôi nhưng mà cái cuộc mình nó thay đổi bởi vì những gì con nói con không có cần phải nói dài con nói câu ai chú ý nghe rồi á mai mốt mấy cái đài tin tức đài fox đài của trần nhật phong chú viên cũng bò nhau bây giờ thì nó đưa tin rồi hay là tập chánh bình rồi á vẫn còn hùng hổ vẫn còn à, ra oai rồi đúng không nhưng mà cuối cùng rồi từ từ á càng nó cũng sẽ nghĩ ở đài của con á nó to sửa lửa đi trước đầu xe lửa là phải đi trước còn á, mấy cái tin tức của mỹ hay là pentagon hay quốc hội là cái đuôi đi xa nếu mà người nào biết cái tôi lửa này lúc nào cứ nhắm nước đó đó, thì là gọi là có tránh kiến có những người mà hôm nay bảy tỷ người họ không hiểu được cái tiếng Việt Nam ông nói thì à, không biết học tiếng Việt để làm gì từ bi tuân lệnh về trên xuống đây thông báo lộ cơ trời không sinh nay su nào mà bị chửi nhiều ok rồi đáp nào có câu hỏi nào tiếp rồi con sẽ ghi nhận những lời đáp nói điểm của con trong phòng này cũng đã con lúc nào chỗ của con cũng có điểm hết và các chư vị đứng xung quanh con đông lắm bữa xuống mình nam cơ ly thì à, rất là đông con biết điểm bạn những người mà buổi chiều không cho biết cái địa chỉ mà người ta cũng ngồi lại hỏi mình không phải dạng giống như là thầy hay là ca sĩ mình đi thua đâu nghe mà lâu lâu là thăm những người mến mộ mình chút vậy đó cái bữa có duyên vô chỗ bữa à, bắt già và hảo mà nói chuyện chơi cũng vui bữa đó tình cờ cũng có tính đi về rồi xong nó tự nhiên cái mời có người trong nhóm mà bánh xèo ghé ăn sao lên nói lượng khúc phim đó cũng có cái duyên đó về cao đồ bữa nay có gì cao đồ hỏi gì không hả bây giờ tôi kêu mới hỏi nghe chương lâm sơn thao gần đây sẽ mở cửa lại nhà đồng thời tu à, sửa cái, cái đường đi mà dự định sau này để làm những cái tỉnh thất cho những người già நாடு mùa rồi ai cái gì hỏi nữa để gần vô ờ, ok đó là bạn để gần vô gần vô chút tôi bạn 16 tuổi à, tôi tới có sáng mai lần đầu yeah. có được ờ, có được cái ờ, vị ở đó đặt cái cái ờ, tên họ của nhà trường đại học luôn cái tên nhà trường tự gọi mà họ gia đình thì là họ Nguyễn à, muốn hỏi trước việc là nếu mà mai này mà bán phần là chỉ có được hàng trước về cái hàng không trời ông muốn chắc đó là người hợp với trò coi con trang với ông quan lấy không là giữ nước hào đó là chị có duyên hợp được cái ba ai gì đó kiệt với ngài với ông uh, À, qua cao lắm thánh đế chỉ chọn qua sinh tăng nhưng mà thường thường mấy chị nó đi là có đông thì đồng cũng theo lắm thì à, à, về vũ vi á, thì nhận con thì à, lẽ đi đó làm giáo đi nha. tại ngày vẫn còn đánh trận á à, quỷ mình phải đi à, à, cái đó là cái hình thức để cho mình hiền thôi chứ thật sự mình chết mình cũng theo Phật bạn ăn may ăn cao bọc nổ đi về trời mấy ngày còn thời gian để mà lo cái sự uh, uh, ổn định đời sống của nhân loại nữa chứ theo ngài làm gì anh đi về năm ông tướng là lạc năm ông là bị tự tử thì hiện giờ thì có bạch rồi theo ông ờ, theo ngài nguyễn trực nhưng mà chị gái chị đâu có biết uh, cầm cái microphone là nghe nữa Ờ, à, ai là phật thì chắc ăn bữa hỏi tụng kinh đi kinh một ngày xin với ờ, tổng thống đó cùng ngày cùng tháng mà hiện giờ cùng giờ luôn đó cái bạn sáu tuổi đó ngoài bài nói em chỉ biết một trận đó là nãy giờ với em ở tức trời thì tức trời chỉ có sông ờ, hoa chiến trận cho nên kỳ này không xong lại lần nữa là tập được bên sông luôn chính thành đọt tước làm cho các bạn sẽ quay bình luận lại thế gian còn chị giống ẩm hay không này không có biết em cũng mong giống ẩm để có nhiều tiền mua nhiều chỗ dạ, à, con từ à, Na Uy đến Ồ, oh, wow, Na Uy á Con à, đến à, chiều hôm qua và sẽ về chiều thứ hai thì con tên là Trần là Trần Hà Long tên Thiên là Thiên Long con à, năm nay à, 14 tuổi sanh mậu dần con à, giống như chú nói là có hai cái gì ở bên nhà con và các con chú và chú có thể đọc tâm con này nghĩa là con à, bây giờ đang nói sự thật à, con à, có cầu nguyện à, là con có đủ phước của duyên để tới đây à, à, và tới đây an toàn bình an à, con à, à, và có cơ hội để lên Thiên Long Sơn cầu nguyện và lại cái mèo cái gì ở Thiên Long Sơn à, còn à, à, à, con à, có à, bà, bà chú ở đây thì à, con à, có coi cái chú hơn hơn năm rồi và con có cố gắng giữ có cố gắng giữ cái hay cái tâm đạo và con thật yên, thiên tâm từ đầu tới xong thời gian và thiền được nổi tiếng và đang cố gắng thiền lâu hơn con thấy ờ, cái anh này giống như chú là quải là con ờ, dạ thì ờ, con chú cũng có nói là à, mình ở thế gian này để mình học hỏi à, mang sách làm ở thế gian này mang sách làm để mình học hỏi và tu tập và có phúc về thì à, con à, à, thì à, con à, hôm, hôm nay thì à, con cũng có à, tại vì con à, con có con à, con muốn hay giống như là à, giúp cha mẹ các chị gì và và, và chú và đức thầy à, con muốn làm cho cha mẹ cái chuyện vui thì thật sự là con là à, rất là à, hồi hộp và ngại nhưng mà con muốn giống như là cái chuyện mà à, ngại và ngã mạn của con em cảm tưởng con à, để con gần gũi cha mẹ thì à, con hôm nay có đủ phước đủ duyên để gặp chú hôm nay chú tiệc hôm nay thì con cũng xin chú tiệc cho nhận con làm đệ tử con dạ, ờ, thể chức là của à, một ông bự bản là con học nhiều nãy có tâm thiện thiện á đó là tính sao từ bên đây qua hả dạ hai người uh, quý vị chỉ biết ở thời động thế này ba năm trước không ai biết mình ở vào thời động thế và đồng thời song song mấy mấy nghìn à, lính nhảy dù của thượng đế nhảy xuống trong đó chú là đại đội trưởng có một trăm đó khắp khắp hoàn cầu và trong nước việt cũng có rất là đông à, giống như là chờ và song song những thế hệ sau những thế hệ này nè nhất là sáu triệu trên miền hải ngoại đó cũng là một cái những cái uh, sự xác định của thời gian đó để sau này khi mà thế giới sau chiến tranh thứ ba nước việt trở thành cường quốc những nước này là những nước sau này là cộng chủ cũng giống việt nam bây giờ mấy chục triệu đứa nhỏ nó lông bông nó đi học không đi mà làm gì thì không làm rảnh thì chỉ có sáng cà phê chiều cà phê đứa nào thì nhất là cà phê đứa nào buồn nữa thì sáng chỉnh chiều xây nó không có tương lai nó bờ đó của để mà giữ vững đất nước ờ, việt lưu truyền mấy nghìn năm sau thì bề trên nó sắp xếp cho ra đi hỏa những thứ này những đứa con của những ờ, người lớn tuổi mà mang hậu thiên hôm nay thì dĩ nhiên con sau này lớn lên thì đó là tiếp tục lấy những cái tinh hoa những cái xác về làm đô về bệnh cộng lại cả thế giới này nước Việt Nam là một nước có tiềm năng rất là thông minh nhất là về kỹ thuật cao cấp ở vùng Silicon Valley này thì khi đó đó ba công ty nó nhà vô nhóm giờ nó ra khỏi tàu tàu vào là cũng nhờ cái đó thì tất cả mọi chuyện là nên nhớ là mình chơi puzzle mình gác lại nó thành một bức tranh rất là tuyệt vời cho nước Việt trong tương lai thì nhờ con á con ghét lên con này có có sức mở cái buồn á là à, ở bển ban tin giác hay là mấy lãnh đạo vẫn còn nghịch thiên à, ví dụ lo lo cho đàm vĩnh hưng qua hiện giờ đang ở đâu bên kia thì cái mặt đóng truyền thông gọi là truyền thông à, của bên kia nhưng mà đưa bỏ thơ lên ngoài này để mà làm náo động cộng đồng để rồi đánh lạc hướng thế dụ cái thường người ta nó xuống ca cái bả mày ca nhầm nhòi mất mớ mình phải đẩy chai đó mình nói xấu nó hoài thì tự động bên kia mấy đứa nhỏ là lại ghét người thả ngoại ghét chúng ta vô lý không mình mình làm cái gì nó có đúng còn mình đi uh, lên mạng mà mình cứ nấu tên nó hoài tự nhiên á nó bỏ nó ngồi nó cười là nó đừng nổi tiếng thêm bởi vì nó à, ca sĩ là biết bao nhiêu đứa nhỏ bảnh hơn đó thì những đứa nhỏ đó ghét ai đâu phải ghét cái đài truyền thông đó đâu phải ghét một nhóm ho trống trọng mà ghét cả chúng ta chúng à, ta không có đọc tôi nghe trong lúc này nên im là đúng nhất ca cho một ca cho đã đi nhầm nhòi khi nào nó qua đây mà nó quậy phá đi chửi thì nó gọi giúp nó sổ nó đây đó là anh với ca đó là không phải là chiêu trò bên mình là chiêu trò bên kia đó như là phật việc nói là là thiệt thiệt ai có ngon đúng cái mặt nó đối tính à, ba phật đó là cái chính trị này bây đúng ra này là ý thức của cộng đồng chúng ta không nên tham gia không nên tham dự vào những cái chương trình văn nghệ như vậy bởi vì đó là tuyên truyền chứ mà thằng chống đó làm cái gì chào ở trong sách giáo khoa của trường à, biết viên hay là trường việt ngữ văn lan á đó là sách nó bẩn không nó đặt tiền tiền tiên lá hết rồi tiền nó nó nhượng nó một trăm cái trường vùng bắc tây này là họ bản không và tự mình tự ông làm gì khỏi đi chùa luôn không không mình nói cho thực tế ở cái lúc này mình mình mình chỉ còn có một cái thế là phải hiểu cái gì đáng làm giờ đã nhuộm sạch tới qua hải ngoại hết bây giờ mình có chóc chút xíu nhằn nhò là mục đích là mấy cái nhỏ bây giờ nó đang nó đang là giống như nó đấu nó đấu nó làm liền cho nên là lo bên trong kia náo nhiệt lên á để để trong cái mày cái chuyện làm gì đó giống như thể cục xương nó cho mấy bận gì đó nhưng cái tay nha mình không nên, nên, nên, nên náo động mấy chuyện này nữa chấm còn ngon á đi thiêu thiêu kêu bác hội ông nói là cái, cái, cái, à, xác của bác cần phải tiễn đi về trời để cho dân tộc nước việt à, khỏi cái bị trung cộng trắng ép chứ mình đâu làm mấy chuyện nhỏ đó cần phải à, thiêu và bán bây giờ là bà còn ai cái họ này nữa không là nó có quan hệ gì với nhau không có liên hệ gì với nhau không thì thấy cái cây á cây là tự đế tinh lành cũng là tự đế đúng không mà là nhánh cây chú ba tu bên ông à, đạo ông giáo theo đất cũng là nhánh cây Phật giáo cũng là nhánh cây cuối cùng cái thế giới này ai tha ai khổ ai buồn ai vui ai giận trúng số hay là lúc mà à, ồ, cũng kêu trời ơi cái gì cũng trời ơi thì giờ thiên ta nó làm trời, chỉ thờ duy nhất ông trời, bến cao đà cũng thờ ông trời, nhưng mà thờ rất là nhiều vị khác Bến thiên tăng chỉ thờ cha thì nó cũng giống gần như là muslim nha là mình mình ở cái thời đại văn minh mình không có cực đoan như ờ, bên hồi giáo hồi cũng thờ không trời công giáo cũng trời thì là ờ, tin lành cũng là thờ ông trời ok nhưng mà cuối cùng ở cái thời này là con giáo họ không có tin là có cái cái, cái hồn đi chuyển từ sắc này qua sắc khác không? rồi món là mấy họ mấy một người nữ mà nói tiếng nam giống như kiểu mà rồi cho là mê tính nhưng mà đó là chuyện thường tình cho nên ở bệnh viện Stanford mình nè một đống thằng ở uống thuốc ngủ thuốc điên nó cũng chết đó là bệnh thành căng luôn á mỹ là nhiều lắm nhưng mà đâu có hiểu rồi tự nhiên nó học qua cái đó cái đó nó rất là dễ chịu thật sự nói nhanh hơn chỉ biết nhiều người trong vòng à, năm bảy năm nay rồi bên hồi giáo tụi muslim cũng vậy tụi đấy là mà đâu có kêu nó đi ôm à, bom tự sát hay là à, nó nó bay buổi vô cái nhà lầu đâu rồi tưởng nó gì đâu tàu lá quá tàu lá cũng đâu kêu nó đang đi làm nó ngồi lại lại đâu rồi chùm chùm ăn đâu rồi bên Iran bây giờ đang biểu tình gái là ta để tự nhiên mà mặc mini skirt mặc đồ rồi đẹp rồi lên đó không lúc nào cũng đẹp gái mà chùm cái mặt làm gì cho nên những cái cực đo sẽ đi để cái thiên tâm cũng làm trời đó cũng là làm trời nhưng mà công thức nó khác hôm nay thiên tâm ra đời ở kẻ giữa đạo Phật rất là khó mà nó rất là cao siêu không ai hiểu hết nó cũng như là ru ngủ thôi cho nên không có được tế của thời này chứ không phải là nãy nhưng mà Phật vẫn vẫn tiếp tục là một cái um, cái uh, cái non thiên tâm ở giữa giữa đời giữa đạo nghĩa là ra đời thì mình không có mua xúc ai hết mình phải có chánh kiến mình đi làm bình thường chứ không phải mình đợi đến anh thì về thì bệnh rồi cái mình vô chùa cái mình à, à tu theo nhóm theo phe rồi cái ông thầy mà áo vàng ông chỉ đầu ngồi đó ông nói chó bạn châu cũng phải nghe lời ông cái này biết bao nhiêu ông thầy ở đây vậy mà ngày bữa nay giống như mình có một bạn hoàng lâm ở đây chạy vòng vòng đường này chạy xe ven cho ai không biết tự nhiên cái xuống miền nam có ly cái thành du tăng rồi cái ai cũng đó tiếp nào cái là cái áo vô đó như được lên chức vậy cái đó là không phải tránh kiến nhưng mà ngược lại mấy thằng đạo về nó nói đâu phật tử cứ lại mà không có cãi lại làm việc là nói chuyện với mấy quý vị là bạn bè đúng không mình trao đổi kiến thức nhưng mà những gì chuyện biết được thì việc nói còn không biết thì nói chuyện dốt qua đây là từ nhỏ không biết tiếng việt hôm nay biết được tiếng việt chút chút thì cũng ờ, <laughs> nhờ lên mạng như lượng nhiên nó quyết định còn những cái gì bề trên kêu kiệt nói ra thì đừng nói ba năm nay nói đâu chúng đó 95 phần trăm à, mình không có dám nói dư cũng không có dám nói thiếu mục đích cuối cùng là để cho mọi người thức tỉnh tiếng chuông cuối cùng của cha của phật để mà ai mà về chết kẻ bắt trọng mà hồi đầu về chết bắt trọng cũng được về trời cái đừng nói làm chi à, người phật hồi những ngày đầu lên mạng á, là cái gì kêu nói để cho hai phe việt nam cùng thượng thiên thượng thiên đó là thượng theo nữ hành tự do thì cuối cùng cái mục đích đó là đã đạt được thì cũng được tranh theo điều đó chứ còn mà ở trong nội bộ của mình bởi mà đấu đá nhau tại nước việt sẽ là biến chất chứ không có phải là đấu đá mà để gây hận thù rồi có những uh, bác ô uh, à, rất là ghét chị cộng sau này uh, chẳng lẽ không lấy tài sản nó chẳng lẽ không bắt nó bỏ tù mình cứ lấy uh, bán nó bán chừng nào nó hết quán hả không quá họ đây là chủ tịch hát ô mà còn hỏi anh hát này còn nói chung chung trên mạng này nó năm bảy chục triệu người nghe đang livestream luôn thì Phật dạy con là phải nói ra nghe dạ, tận là những cái gì mà hồn nhân nước nước Việt á cũng nói ra là phải hòa mình là trả cái nghiệp mấy ông ép là mấy ông trả được cái nghiệp mình phải uh, lập bàn thờ bàn thờ mấy ép của Việt Nam bây giờ đúng chứ đâu có phải mình đi trả hộ, tại vì mình giúp chinh hàng người quá và đồng thời sau này mà cứ trả thù qua trả thù lại thì nước Việt sẽ chậm tiếng có những nít vậy chứ con không biết tiếng trị, mình là tham gia ở ngay cầu tiền lương thì tiếng 17 mỗi hè cho nên à, không có bên nào cũng có đúng bên nào cũng có sai có cái lần này à, có cái gì biết được à, bác giá với bác giới thiệu mình với bác bác gì bác gì mà phái giá là bác công là bác Công Kỳ ba ông bây giờ cùng là một phe đang đang là phục vụ dưới tướng của ngài Nguyễn Trực và cái bộ bi đó còn trần đại quang ổng sống thì là như vậy nhưng mà ông chắc ông là một lính lát quyền thôi ổng đang gác chiếc cửa cổng của ông ai thế ông đang đó là mình biết đó là sự thật còn hai đó ông tin thì bệnh kiểm chứng là ổng đứng xa sờ chứ còn không phải là tại vì mình hỏi bên cô mình nói những người nào có công nước việt sẽ là hồn thiên nhân muốn nước việt lúc mà mình sống á, thì mình hai bên ý kiến mình không lẫn nhau nhưng mình chết rồi á, mình à, ngồi uống bia với nhau <laughs> đừng hồn nữa mà thôi còn ở Việt Nam ai giàu á mình ờ, để cái khơi nào khác vô mình lấy cái đồ của Mỹ nè mình copy vô cái một là xong định cái là thành nước Mỹ ờ, bên bờ đại dương rồi có gì khó đó hay là bạn chính trị chứ chở là chính em có ai hỏi gì nữa không để dạ. gặp bạn dạ sau 49 ngày á thì nếu mà người thân mình mất thì ờ, cũng rồi có tăng cái đồ sống này tại vì là cũng uh, dịch dạng ngoài đó ma nó ăn dạ. gì người thường được nhưng mà với phật tử thì đừng có nên ăn tại vì tất cả mọi đoạn mọi cái cây đều có điểm khi ông ma nó hút cái điểm đi rồi thì trái cây nó mau héo lắm thì ăn cũng vẫn được nhưng không có ngon thôi chứ không ai cấm chuyện đó dạ, nhưng mà mình có phải tiếp tục cúng mỗi ngày cho người thân không? hay là không đúng rồi ờ, bảo ăn bảo không chịu đi đầu tay mình không mình cúng hoài đứng tạ tư nó qua người ta dùng nó nó quán nó quay vòng vòng thành phòng để là chậm rồi coi hỏi câu hà rồi rồi tỷ hỏi sư phụ một câu là con mẹ cũng kinh có một câu ông nói là một giọt mẹ một giọt lệ của mẹ rơi là một con vậy nếu mà con uống nước thì con phải làm cách nào không phải cái câu đó ngày xưa đó đúng là xưa lúc mà mười mấy năm trước á là ở trên nói là chị biết thì không phải là người bình thường thì cái hay nhớ về trời đó thì mỗi lần nhớ là mấy chị xuống thì mình có cảm xúc thì từ đó đó cha mới mới cho tại vì hang cái gian này khổ lại qua đây khổ hồi xưa vòng vòng ở khu này á khu này khu này thì cha mới cho giống như mình cái projector lên màn hình vậy thì lúc đó cái trái đất này nó đỏ quét à. nó không có cái sự sống không có cây cũng không có nước đá à. thì cha là người với mẹ là người hai người cực khổ muốn lập ra cái hành tinh này cho mình thì thời đó mấy vị dùng thần thông giống như mẹ hãy lấy nước mắt của mẹ là đủ nó xong cho mình đủ rồi mới làm ra cây đó là những thời đầu mà hành cái quả địa cầu này hàng tỷ tỷ năm về trước thì biết như vậy thì từ đó cái bài trong cái đó là, là cái vị kêu giúp để cho nhân loại hiểu được cái sự cực khổ của cha trời mẹ tạo ra một cái nơi cho mình xuống đây để tu tập chứ không phải xuống đây để mà phù lì dưới này rồi, rồi cái uh, ham uh, à, ờ, mật ngọt ở đây luôn trong đó có nấu rõ hết mình phải đi về chúng ta là trên trời hết nha cả quỷ cũng ở trên trời bởi gia dạ ma thiên là cũng ở trên đó thì nước mắt này là nước biển nước sông nước suối ai hỏi gì nữa bác họ có gì à, chia sẻ bác họ lắng nghe lắng nghe ý kiến à, bác hỏi gì đâu tại vì giờ đang bầu cử đang à, sâu lạnh đầu con đời nhiều hơn đạo mấy ngày này hỏi ma ma quỷ đó nghe <laughs> con là đủ hết vì uh, biết được là biết nhưng mà mình biết được là cái thế tự thiên đang thắng lại nha màu đỏ quá trời luôn á cái bài có chuyện ngôi nữa nè hỏi ờ, là cô duyên mới tới đây gặp anh chị dạ. à, có cái câu hỏi là cái sầu tuổi anh chị xỏ đó mà thằng nó biết sáu một là làm tám một rồi đó tại sao ông là hai chục nay là bốn mà làm cái cái, cái con số của anh gạt dạ, cái quy định đó nó có ý nghĩa như thế nào giống như thành tú sửa đổi kinh phật nhưng mà không có thừa nhận có cha trời mẹ đất cũng không có thừa nhận phật di lạc ra đời thời nay thì mấy chục triệu người bây giờ tu tập cũng là theo thói quen đó thì cái 18 hộ 108 là trong đại sám hối đó, thì của bên Phật đó còn bây giờ tự nhiên mình ra 20 mình mình niệm Phật bằng cái, cái sau này là mình uh, có lòng tin thì mình niệm phật mình biết ngày mình áp đúng đúng đúng đúng có người á thường á theo thói quen của mỗi ngày không thích gì cả. thì bây giờ tự nhiên làm 10, 20 cái là bắt đầu mình nghĩ này không linh là tự mình nghĩ những cái thật sự muốn 18, 20 kiểu nào cũng được hết miễn sao vừa tay thôi nhưng mà ngược lại mình cứ mình cho một người bạn đạo mình cộng dây 19 họ có là họ không thích đúng không cũng giống giờ nếu mà không có đạo thiên tâm mà cha trên mà đưa xuống mà của thời Phật chưa đạt thì nay thì chẳng lẽ mình cứ đi theo à, mấy ông thầy quốc danh có ngày rồi mình tu rồi mình chết mình có ai chứng minh biết mình đi đâu không đi xuống cầu với ổng một đống luôn á mình đâu có biết thì phải có cái đạo mới ra đời để mà, mà hòa đồng tất cả các đạo nó gọi là trung đạo nhưng mà rất là hữu hiệu được hội đồng chư Phật trên trời và 36 tầng trời đang theo họ gia hộ những cái đệ tử à, những cái bước đầu à, khó khăn của thiên tăng mỗi một đứa có cái này thì đa số là bị rất là trở ngại với chồng con anh em chị chú họ có hiểu họ có hiểu mà nhưng mà là cái lượng họ đâu họ phải xuyên tạc đủ hết cho nên cái hạt mắm đầu tiên mà cắn xuống đất là đây thì phải vững lòng cái cứng cứng lòng khi mà lên mầm mình cũng phải gắn vững gió thổi nghiêng qua nghiêng lại mình cũng vững nhưng mà nó là hạt giống một cái cổ thụ trong tương lai những người này sẽ làm nên lịch sử những đứa con của thượng đế trong tương lai rồi khi mà lên thành cây á rồi nó thành bông thì lúc đó mình mới đi nói lại những cái hay mà trong đời sống mình Hello. hôm nay là mình có sự thay đổi cái người mà dễ nhất á, cũng phải làm được cái giới thứ 12 của thiên tâm đó là ngồi thiền và đọc kinh và ờ, những cái giới đầu á, giới số 1 á, là để cho những người làm chính trị đi chí dũng à, số 1 á, là nhân lượng nghĩa chí tính đạo thiên tâm chủ yếu là tự tu ở nhà tại vì quý vị không có muốn mình chạy lăn tăng ngoài đường để mà cộng nghiệp dục cái cộng nghiệp ấy, thì đó là thiên tâm còn tự nhà tự lập chính tự ngồi thiền này cũng hơi dở cho nên tại sao việc ờ, lập nhiều cái nơi mua nhiều cái nơi cái này nó bán sáu trăm mấy đồng một square feet có chút bẻo gì thôi cả triệu bạc chỗ này là mua sắm bằng máy rồi thuê ờ, lót gạch rồi xây gì uh, sơn rồi lên gì mắc lắm thì uh, mình uh, nhưng mà trong tương lai những mấy bác mở ở vùng này đi chơi ở khu này lên đây cũng vừa ăn xong vừa có thì do duyên vậy còn bên này thì để mình uh, hội họp với những nhà chính trị gia những người làm thương mại về à, từ từ họ sẽ hiểu việc là họ thấy hay thì mình độ được những người đó chứ những người đó kêu họ vô chùa hay là lên núi lại họ ngại họ nghĩ à, có tiền cho nhà thương bác sĩ là xong không họ sẽ sắm ba trăm tuổi nó không phải tiền đó ngã mạng là mắc cỡ là e thẹn là rụt rè không chịu nói nó chưa tính cứng đầu lì lợm nữa rồi hay sân si nữa rồi hay xỉa xấu người ta tất cả đó đều ngã mạng những người họ trao tiền nào cái đầu họ bự chừng đó họ không bao giờ họ tin cái gì ngoài ra những gì họ biết về cuốn sách cái đó là học thế gian thôi còn học xuất thế gian là khác học thế gian là ai là người tiền là người đó là xuất chúng giống như hàng facebook hay nào đó đó tụi nó cũng đâu có học hết đại học đâu thì đa số cũng đang gọi bây giờ là học thế gian thôi bên ông giáo là học thế gian hai cũng uh, cổ hướng cái tên nước là thế gian còn những bên thiên tăng là xuất thế gian giữ được 12 giới luật là đi về trời là những cái trí thức của uh, không không phải nằm ở trong cái tiền tài danh vọng một người trong một tỷ người mà người đó có một ý kiến hay có thể thay đổi cả những mệnh quốc gia đó cũng giống như ông có không có ổng làm sao mình biết được là Huawei hay là đường tơ lụa hay là bao nhiêu mánh khóe của trung cộng nó lớp bị khách nó muốn nhuộm đỏ trái đất thì một người có cái trí tuệ xúc thế gian nó khác hơn một triệu người bình thường trượt là gì đó trượt là khi nào mình đi vô nghĩa địa hay là vô chùa nhất là giờ chùa nào cũng có bạn dâm thì những cái người à, chết họ à, họ bán cho mình rồi làm cho mình hơi xỉn xỉn say say sần sần vậy đó rồi à, vui vui buồn buồn đó còn đói no no khó chịu đó gọi là trừ thì hỏi câu nào trả lời đúng vậy trả lời dư đó rồi đây có họ chuyện chung đừng cô nhập này cuối cùng các bạn bảo là cô hỏi là cô bà có thắng nổi hay không bây giờ thấy gây go quá cái ngồi cô lo tức là thượng diễn hả hay là hạ viện hạ viện mình thắng rồi thế mình Kelly sẽ thay cái bà mặt khỉ <laughs> Amén. sound uh, like. nhưng mà bên cái thầy á, thì chỉ là nói chuyện của phật cái họ cũng trong lòng họ biết họ muốn nói chú trọng về chuyện của thượng đế nhiều nhóm giờ thì nói chuyện của việc họ thì đâu đi nói chuyện người này người kia làm gì ok rồi ai hỏi nữa bữa nay mình chỉ uh, trả lời câu hỏi thôi chứ không có nói nữa bữa nay nói với nam ly cũng nhiều Hello đây thì cũng không phải làm thắc mắc gì nhưng mà đây là sự yêu cầu thì yeah. Dạ. À, cũng là kết nối với tôi thì ba của cái lòng từ bên đồng à, sang à, yeah. Dạ. uh, à, welcome to uh, America đi thì coi như là năm người coi như là những bà xã chửi thì sang đây thì thời gian thứ là nó ít ngắn đi chúng tôi về ngày hai dạ. công việc nhà thì theo như là đã hơn năm nay thì cái lòng coi là xã thì cái lúc nào cũng là nghe cái thì ờ, những cái video của anh Đông và nó kia rất là mong muốn này kia như nói là những người Lâm đóng cửa và sau đây thì ờ, mong muốn là muốn đi đến Nguyễn Lâm để mà à, lại cha làm mẹ này kia đó, thì có thể là còn cái công chuyện mà cái thời gian này kia cái là mấy năm kia thứ nhất là với cái xe 12 đóng ngọn ai đi thì phải người người trong nhóm này lái là sẽ được lên nhưng mà phải đi nó à, không có đi riêng để đi riêng á, thì à, nó không có đúng với cái luật tại bây giờ mình chỉ là dạng à, bảo trì hay là và sơ vật cho cái núi thì được lên nhưng mà đi chung với người ở ở đây nè chút một chút sẽ có người chở đi cho vâng vâng cũng vâng. được chứ không phải là không được lên tại sáng nay chị cũng mới chảnh chảnh đang có người chảnh mà nhưng mà người lo cho cái nước thôi chứ không phải là visitor và những người thăm viếng là cảnh sát bắt lại mà mình là phạm phạm nhưng mà mình à, đi chung với người trên núi thì ok à, luật nó cho chào bác họ mày bác muốn nói gì Đây. À. ok rồi chị hỏi gì tôi không có sắp đặt điện thoại cho nó coi tôi cũng gần lên gần lên dạ. tôi muốn nhờ anh vô kinh mà làm gì điển điển của ai nào mấy người bị trượt bị ma bị xui hay là bị neo thế rồi đó thì thì, thì em giúp em kinh là đã có điển của tự của kinh rồi cũng kinh là chiếc xuồng chị đọc uh, chị viết kinh hả ồ chị siêu ông phật dạ, dạ, em không có dám viết em chỉ là tuân lệnh à, cái cuốn kinh tâm là hội đồng chư phật hồi xưa đó làm làm cuốn kinh địa mẫu đó của Việt Nam đọc rất là dài đến khi mà modify lại thành cuốn kinh một tiếng mấy này này vừa có kinh địa mẫu rồi à, thập chú rồi đăng nghiêm rồi luôn rồi thêm lại trên đó là do hội đồng chư Phật đồng ý thì lúc đầu khởi đầu nó dày vậy nè cái sau đó mẹ đọc mấy vị Phật là cao siêu nghe biết giờ đất của mình biết tính toán dùm cho mình của cái thời đại này mẹ nói là như vậy để cho người ta tiện lợi là sám hối luôn cho nên ai đọc kinh thiên tâm thời nay đọc một lần á, là bằng vô chùa một năm á à, nó lợi hại lắm em không hiểu chị biết là biết sao dạ nó coi thử ờ chết em học có thật ờ tức ờ, là tưởng là chị biết ra tình và sao thôi mình đi ghen tại vì trên mở cái video ban ra đọc cái là tôi viết lại viết lại là mình cũng khỏi Yeah. Dạ thì cuốn à, tinh của ta sao có làm chi nhẹ dạ. à, chứ đừng có cãi với phật dạ. em không dám cãi luôn á à, cũng vậy tại vì là thầy à, tìm không ra cái kinh tâm của anh tôi không biết đâu có được biết thiếu gì là nay này biết chịu qua đây cho đấy đó ờ, ờ, là chị nghe cái này chị biết xuống không có đốt đường nó xài đó qua đây đấy trên núi cũng có bên này có ở việt nam để qua nhiều giờ có khoảng à, mấy chục triệu người á mình không phải là không phải là giáo chủ đề thứ hai vậy nha cái đó là gần đây á các vị phật á, kêu việc ra đó cả việc cũng ngạc nhiên nữa rồi kêu phải làm đúng không vậy mà chưa có giải thích rõ chỉ nói là giáo chủ đề thứ nhất ở trên à, tầng trời đâu chút thiên là mấy nghìn năm cái đạo này rồi hôm nay đi xuống thế gian thì sau này mọi chuyện đâu ra đó rồi sau chiến tranh thứ ba đó, tất cả mọi thứ mấy vị sẽ giải thích hết thì phần ngay lúc này là mấy vị kia phải làm đúng vậy cái sở tính thực chất là phải làm như vậy để cho nó lưu truyền mấy nghìn năm sau không có không có bị sai lệch thì mình chỉ làm đúng thôi cái chị không biết là số 1, số 2 này là cũng có bên này nữa mấy cái này giúp trên online thì biết computer thì download cái đi dán hình vô thôi rồi thì print ra rồi ờ, uh, ổ đĩa là ảnh thấy có trên tường đó ổng ờ, ẩu gì trên trời tại vì sắp sửa nhiều người chết lắm có gì nói là khi chiến tranh biển đông á nhiều người chết hơn ở bên bữa giờ nên bữa giờ mấy ờ, mấy tuần nay là mình đang lo còn bên nước việt á bây giờ cũng ờ, phải chuẩn bị mọi thứ à, cơm gạo xăng thì bữa nay như hết xăng rồi hết xăng nó biến ra nhiều thứ luôn á hết xăng nó cũng giống như người xuống đường vậy bệnh luôn á à, nó, nó lây ra nhiều bệnh khác thì à, bảo cũng lên chuẩn bị bên nước việt ừ. còn mình ở đây thì cũng chuẩn bị luôn chuẩn bị tiền tại vì nó promotion là nó promotion cả thế giới người sao đã tăng chị vui là, là đó là kinh này nhưng mà chị phải nên đọc cuốn kinh đàng hoàng nó đúng chữ dạ. để khi mình thuộc lòng mình thuộc lòng đỡ đúng

nên là anh đem bài dám à, là còn bốt cái kia còn bốt để từ từ chứ còn con không biết là con của thế giới hay là con của thắc mắc nhà đầu nhưng mà xin ông chúng ta đứng nếu có ừ. quá lớn cái điều cái tiến trình của ông tức là thực ra mình cảm giác cộng sản là quá ấn đầu không có đồng hết ngay cả bộ đội nội bộ bây giờ cái bộ bộ cũng chỉ là qua ba định nó hơi nhạy cảm nhạy cảm nó có hỏi gì có hỏi hôm nay chuyện của ai đúng ai sai con quỷ ấy, nó có nhiệm vụ của nó xuống đây nó phá nát trái đất mà nó mà phá mà trái đất còn hơn nữa là là coi như nó chưa có xong nhiệm vụ của nó con người nó đi theo cái ý chí bây giờ bác học tin nó cái thằng mà nó giết người ấy, mà hai ba tháng mà cảnh sát thả ra nó dẫn đi giết tiếp tục cái đầu của nó đã bị program vô lập trình y nhị rồi thì mình không có trách họ mình chỉ trách những cái người mà có chánh nghĩa mà làm những gì bất chánh phật trời trách cái đó cái họ nhiệm vụ họ đóng vai ác mà thì trong cái vở kịch trả lương à, ông bầu sô à, cái người đóng ác thì lãnh lương cao hơn người đóng à, đóng vai thiện đó nha nó coi lại thì vậy thì nó đó lắm tôi nói là trong cái, cái, cái nội bộ đó cái mũ thì dĩ nhiên có nhiều để là gần như để xa quá để giống gì nè cái bác nói chỗ này nó phớt ngang đây như vậy thì à, trong, trong tương lai nói về đất nước chúng ta đi tại vì chúng ta đã lương mấy chục năm nay rồi thì tất cả mọi người đều mong là có tổ hay quý vị nếu vậy thì cho anh cầm nắm tay hai anh muốn về à, ờ, nhưng bác <laughs> bác mới bị bệnh vừa qua mà bác nói chuyện này thì bác trở về bệnh rồi bác đang ở bệnh mà ờ, mấy tháng trước phải không à, mà bác lên bác nói chuyện này cái này về bệnh là bác chính mà coi được ờ, bác chính chặn bác ngay đang cân nhất liền vậy thì chúng không cho tôi cũng cho <laughs> đó là đẹp gái đẹp gái là dạ vấn đề tôi xin phép có thu gọn lại để cho nó phù hợp với thời gian của chúng ta quá ngắn là cái chính trị sắp tới có những người thuận thiên có một số người thiên có vị cái số đó nó có những cái điều mà nó làm trái ngay luân đường đạo lý nó trái ngay lương tâm nó trái ngay hy vọng trái ngay những điều mà chúng tôi ngồi đây ước vọng vậy thì những người đó như thế nào có thể em cho chúng tôi biết mấy người nghịch thiên hả ồ nghịch thiên dễ mấy người đó có à, một cái gấu nè đâm đầu bụng là, là hại cái an toàn Đấy, con anh ra này cũng dữ Vì con dữ dạ. là Để cho nó tháo gì dạ. Bóng này ờ, con từ từ bữa này già cũng là tự rồi nè Đủ do là bóng nào Cái thứ hai nữa là Cái vấn đề trong tương lai đó Hạ cánh an toàn Có nghĩa là Nếu mình nó tỏ ra thì Cái độ không còn Nhạy cảm Đổi đề tài này hết Vậy sao tôi xin phép điều Ờ, ờ tại cái này nhạy cảm không nhạy cảm không bác nói cái gì hay cái này nhạy cảm đó thì chút mà tôi cho nó chị không chứ đâu phải à, à, đâu ngày xưa chạy à, nam hà tỉnh hà Nam nước mình nước việt lúc đó có một cái băng bằng đó là bằng giống như đóng phim cho thượng đế đóng phim cho đức thầy đóng một cái màn khổ ra ngoài nào là à, trời mưa cũng vô rừng nha à, trồng cây nhá không có ở ngoài ở ngoài đó rồi ờ, những cái à, đi vô rừng á mà thấy mấy ổ ong á là dành nhau ăn hết cái gì mà vô miệng mà sống được là mấy ổng cứ vô ăn rồi lát cây thì lâu lâu cái ở trại nó có mấy con heo thì chết không à, cái danh nghe không người cùng đại mấy thằng nghe lâu lâu rồi nhìn nghe không kể thẳng thương lắm rồi à, có anh trần hàng ổng mua cái máy radio à, mà mua dởm để mà nghe đài bbc đài bo của mỹ để biết, biết tin tức cái à, bị phát hiện người cái lên bị tra đánh đi mà ngọt ngẩn <laughs> chết bị bính bính chết à, à, nhưng mà sau này cũng vậy nói chuyện ổng được thành thần nghĩa là những người đó tới ngày hôm nay rồi à, bề trên nó ok mấy đứa con đóng à, đóng dài cổ thì hôm nay cho con cháu các con ra hải ngoại để mà sau này làm những à, cái nồi cái cầu nấu đi về Việt Nam để mà xây dựng lại đất nước đó thì có bị khổ rồi được sướng sướng là là sướng lái xe đúng không ừ. cái thời xưa đó có nghĩ là là hải ngoại rồi theo dòng đời đi bao nhiêu HHO, ODP rồi tới à, diện uh, à, fiancé tới ngày hôm nay mình cộng lại tới thời buổi này thì nó khoảng 6 triệu nhưng mà 10 năm sau nó sẽ thành ra ba bốn chục triệu thì cái dân số nước Việt nó sẽ tràn ra thế giới này đó là những cái sản những này nó nhiều mình đi tóm tắt thôi cái quan trọng đó là cái buồn cái khỏi bề trên bề trên nó uh, giải thích tại sao ông diệm lại thua bị chết dạ. tại sao việt nam cộng hòa à, không đánh không thua mà lại bị mất miền nam ở cầu thì khỏi những cái câu đó đó là cơ bản của một cái, cái trái đất này nó đi như, như vậy tại sao hồ chí minh ký hợp đồng cải bản nước việt 80 năm hôm nay là tám năm chút bây giờ ông có đội mồm sống lại là cũng không không có thể nào tiếp tục ờ, cai quản nữa đó là tất cả là do bề trên đã sắp xếp cơ bản đi hành nghìn năm con người của mình nó như không không có nên chống chọi lại với trời cả kỳ đến nay hôm nay cũng là nằm trong cơ bản hàng ngàn năm để chi để cho nhân loại đừng có than trời trách đất là nó là trời mà không có công bằng sao mà phạt tôi vậy việc lên đây ba năm mình đủ người nào vướng bỉnh thì lợn cứng đầu thì họ bị cái nghiệp quả ráng chịu thế như trong ba năm đầu trước khi covid mà người đã nói chuyện rồi mà cơ trời được lỗi và thời cơ trời cũng cho hiện lên nó là người truyền tin của đời thời đại tam thế chiết mỗi một cái chu kỳ để nhất thế chiết là ở trên cho một người xuống để nhị thế chiết là ba đứa ở spam ba đứa nhỏ thì đại tam thế chiết là đấy nó đều trời tập đưa mình xuống trái đất này học để đi về chứ không phải học để mà đánh nhau để mà hơn thua nhau thì kiệt mới đứng ở đây ba năm nay nhưng mà ở cái thời nay nó khó hơn thời xưa họ gần với điện tử nhiều quá họ quên đi thượng đế cho nên việc cũng phải gán khổ công từ không có cái việc mà hôm nay cũng hơi chập chỉnh rồi đó chuyện đâu có ai quyết luyện làm mấy cái hình hay là lên đài nói gì đó à, tự học không có mỗi ngày học cái gì nãy cũng thấy rồi đó mở máy rồi là cũng tự họ thì thượng đế rất là thương chúng ta cho kiệt lên đây lộ lộ cơ là tổng thọ đó gì biết không mà mỗi lần á mà kiệt lộ á là lúc nào cũng phải có gì để trao đổi luật nhị nguyên này thì biết được trong những tháng kế tiếp nước Việt rất là khổ chiến tranh Biển Đông sẽ nổ ra tại vì Tập trung Bình mà nó không đánh hôm nay nó lại là, ờ, thừa cơ bên còn đánh quyền á thì chờ lúc nào nữa tại bây giờ nó có đánh xong nó chiếm Đài Loan chiếm Việt Nam xong thì nó đóng cửa lại Biden đâu dám thẳng ta lại thẳng ta đưa hết bằng chứng của Biden ra thì chết Cảm thấy chờ ông Trump trở lại cho nên cơ bản đó là đi ăn khớp nhỉ phải gà cái đầu thế nhỉ nó phải đánh hiện giờ đang ờ, hình như mấy ngày qua kia ra định đó quý vị thấy cơ trời nọ không khi vừa nói là nó sao đôi tình tình tình sao quý vị nghe tin tức như vậy á mà nhiều người vẫn còn lì lợm không không chịu hiểu việc nói cái, cái gì giống như họ biết đó. nước việt sẽ không có sáng sủa đến khi nào tất cả các chư ờ, vị thiện hữu là họ mang chấp phàm nhiều lắm bên nước việt và đức thầy cũng đem ở ngày hãy xuất hiện nước không nước cứ eo ọp nhiều hoài siêu siêu vô hoài sang bữa nay cũng sắp cạn một cái quốc gia nó như một cái gia đình nha thiếu giọt dầu ban đêm không có điện không ờ, không có nấu cơm được thiếu gạo là mười mấy đứa con là nó bé bốn tiền trăm triệu nó y như cái gia đình vậy gia đình lớn mà bây giờ cha mẹ không có tiền để mua dầu sang dự trữ gạo cũng không có thì làm sao trăm triệu dân sẽ sống được cái nổi dậy mình gần nổi dậy cái lo lo cho đàn đỉnh hơn đi hảo ngoại để mà cho tụi nó à, no hơi giận dữ tại giận nó cũng nó nha mình vui mình cũng à, đói giận dạ, cũng no nữa đó ờ, vui cũng no giận cũng no dạ, nữa lo lo cho đặng hơn qua cặp bọc lấy hai mại để cho giận lên chút hai cơm đại khái mình ví dụ gì ok rồi à, ở đây ai có điện thoại nếu có điện thoại đọc comment này dùm mấy hồ trả lời vô cần của ai xa cho là hỏi mình ở đây không cho đây này nó khoảng như là có trăm mấy hai trăm ở trên này có một ngàn hai có phương quan hỏi kim tự tháp ai cập giảng lý trường thành công trình xe có hơn gì chứ trả lời cho phương quan biết kim tự tháp thì xa xưa thì không có biết giảng lý trường thành là do cái điện xây cách đây mấy nghìn năm về trước lúc đó là điểm thiên xây nên nhớ là nếu hoàng con trời học án đó là mất tiền thật anh chị hôm nay chị nói luôn khi mà cái thế giới này giết nhau nhiều á thì cha mấy gì sai thúc một đứa con để mà gồm thâu đủ để không có chiến tranh chứ không phải là tạo à, ra chiến tranh mấy clip cũ của nó nhiều lắm thì có rất là nhiều tiền thân hôm nay cái thân này là đầu hai này là nó cũng có lý do của nó lý do lớn luôn á Nguyễn Lê con hỏi là chú Kiệt ơi con lại sám nói trong phòng không có đặt uh, có được không chú Kiệt là những lòng bắt được hết đâu có sao đâu em đi uh, có xe ben chở uh, mấy người ở xa lên núi mình có xe ben này không dạ không không, không có xe ben màu đỏ mà thì lửa là hai cháu ngồi á dạ, okay. đông tại đâu có đi riêng được dạ à, ai được không ta không lái không có xe ben không chết luôn thờ sáng nay chạy chiếc xe ben tới đây chở ta đi ok bây giờ cứ ờ, chạy theo ờ, một người á lên núi đi à, ok dạ, xin phép xin phép cái việc tôi ở coi ra không đến là nghe năm tay là cái ở dưới đó hôm nay tôi đang cố gắng tới đây việc có không Ờ, bác đang lái xe không không lái xe xe này xe nhỏ ok bây giờ mấy con đi về đổi xe ven bự á, chở động mới được cái kia đang ngồi đây liền chút quay xe ven bự lại ở dưới này những chìa khóa không vậy hả cái này mấy thằng nhí đi là có bốn người không mà chở chút lại đem xe ven bự luôn là cái thiền bất ngã mà cũng xin phép luôn tốt lắm nên đó chúng con tao tụt xuống quạnh kéo họ lên tụt xuống quạnh đây cái vị đó nó giữ con dòm kỹ coi chứ thiền bất ngã nó nó không có đáy cho nên các con phải cẩn thận đừng nói thiền bất người này người là người thứ ba kể là trước thiền bát nhã không có đá thật sự thiền bát nhã không có đá thiền bát nhã chỉ độ những người hữu duyên chiếc cửa thiên long thơ chụp ra được mấy cái này cái này giống thiền bát nhã nhưng mà thật sự dấu thiên tâm là thiền bát nhã của cái thời này, bao nhiêu sự uh, à, niệm màu về bí về dấu hiệu này nước việt ở đây có rất là nhiều người à, được uh, cảm nhận và có làm chứng không phải là mình cái đạo mà nó đùa nó có ờ. hội đồng chư Phật và hội ờ, đồng ờ, chư Thiên chư Bồ Tát đã đánh chứng dấu hiệu thiên tâm chứ không phải là đơn giản mà ra được cái đạo người bình thường không ai dám làm cái này đâu và con thấy mà con nghe hoài ba cái thầy được giảng con có nghe nói tới chuyện chuyện bất khả con đái này có thằng bắt nhạc không đấy à, dạ. ờ, nhiều người làm ba cái giống vậy hôm qua là có người cỡ dạ. rồi con thì con nói là con ghét con cứ thôi ra đó là đi qua ra nước qua muốn gặp cha mẹ lại vợ đuối với lại cái việc là con thấy nước đó ba ngày là con thấy là cái việc con thấy cái việc với con hai người nữa thì nói chuyện gì đó con nói là con không có biết nói là nó làm gì mà cao quá con không có hiểu được con nói bây giờ chú việt cho nó kể chú việt nói thôi mình cứ kể em ra để dài ngày nữa đi rồi sẽ kể giờ chú việt có thể chú việt có thể cho các bạn từ hồi năm chín mươi bốn đến cái thời điểm đó không tôi sẽ kể ba tới năm thôi dạ thì cái hồi năm chín mươi bốn đi gần gần vậy đó dạ hồi năm chín mươi bốn dạ, đi qua mỹ tự nhiên á nhà tôi kêu điện thoại tôi cái cái rạch cái cái rạch tôi ngồi vậy tôi để giờ tôi nghe cái điện thoại kêu nữa cái tôi thấy cái rạch nữa nó có bảy đầu bảy tóc rồi đó cũng quen vậy thôi cái mỗi lần vậy sao á quen nặng đầu quá tôi lên tôi xuống tôi lên tôi xuống tôi nói nhờ với người ta mấy chị em quen đó có thể cho tôi đi bác sĩ là bác sĩ ừ. cho tôi đi, ờ, coi tôi cái đầu tôi bảy tóc nước sỏi gì không mà sao cái đầu tôi nó riêng quá tôi phát hiện quá cái là các là tại sao ta đi bác sĩ là sinh tố sao chị không sinh tố mà cũng nói vậy đi tận nước họ chị đâu có nói được qua ngày qua ngày thì con sợ con cũng không nghe cho nên nó con biết con hỏi cái cô cô đó người nhỏ người đó còn gia cho nên con cái tối con cửa con cứ nói không chờ cái Phật lên chờ cái Phật lên không chờ cái Phật lên một hộ cho con có thể cho con lao bằng nó không biết đó con nói như vậy thôi cái tự nhiên đâu Ờ, tự hai tự sau trong đầu con cảm nghĩ nói trong trong đầu con à, nói với ăn nhiều nữa là ăn gia đình phật ăn đồ mà sau ờ, không ờ, rác mà ăn gia đình phật ăn nhiều cái đành ăn những cái đừng nói gian nó dốt nói như vậy giờ xứ đã quê người rồi à, cái nó nó quá không có tốt phải nghe như vậy con có đầu con tại sao mà cứ nói chuyện con đầu con nói vậy đó con sợ con nói con sợ viên phục con nói con ước gì bởi vì con không biết Phật pháp con không biết ông Phật là gì ông Phật là tên gì Phật pháp là tên ai cho nên con mới nói như vậy con muốn con gặp một người lớn tuổi con nói là cái chuyện như vậy đó thử coi nó đúng hay là sai chứ coi đủ đâu qua à đúng là con bắt ông nói rồi phải thử cha con hết cho nó không nói cái ngày đâu cái hai ba này nó có cái một cái sư cô đó ở cái khu công ty người ta lại nói ở nhà không biết gì tập nghe con bạn cái con nói cho sư cô nó nghe vậy á bố con biết là ồ bố con biết cô nó khó nó sao đâu cái còn nó muốn độ con cho con cô nhưng mà nó là thiệt với đợi ở xứ này là xứ đạo quê người mà con không có biết Phật pháp là cái chuyện đó không biết được đó đó con thấy vậy thôi rồi cái năm ba ngày nữa cái tự nhiên con ngồi con viên viên viên viên nó nói là cho con biết là nay là sư cao nguyên Phật con nói ông Phật cũng sư làm gì con nói vậy con còn bỗng sư là ông về mà con mới nhớ hết, ta cho ơi là lấy cái viết viết tên của ông ra đi là lỡ hỏi bà sư đó đây đúng không à, câu chuyện thì em nghe cũng mấy nghìn lần mấy nghìn người nói giống giống vậy khi mà mình biết tô thì thường của quyền của mình á, hay giải dạng à, Phật này Phật nọ để mà khuyến khích cho mình có lòng tin thêm không có Phật nào mà rảnh mà đi à, nói cả ngày nữa là tự dần con nó mua một cái mà còn ở ngoài vợ đó đem về nó bận bịa nó thờ thì có thể thằng cha thờ đó thì không không bịa đó tự nhiên con ngồi nó nói con không thấy cái đó là phải không bịa nó cho nhà ngươi á ảnh xuống đây, nè sau này á động vật đi đã có tay ngồi con trái nó còn sâu tuổi, thấy không đừng có nói tay con bịa nghe chưa Ừ, con bị đó nói là động vật đi làm chứ không điện nghe chưa đừng có ai cũng tưởng đó tưởng tượng này là con bị hết đó con con nghe ai gắn tu tiếp tục nha dạ, dạ. đó cũng là một cái ờ, điều gì đó thời nay nó chỉ cho nhiều cái ờ, lạ lạ đó để cho mình ờ, biết là có thế giới vô hình không có phản thức tiên danh đầu mình đã bắt cho chuyện đứng này xuất hiện nói chuyện mênh mông bao lắm ha chuyện trên trời chuyện dưới đất chuyện địa ngục kiểu này á để cho mọi người biết là mình không đi đến ngõ cụt khi bảy tỷ người sáng thức dậy không biết ngày mai mà khi nhân ủi hay là putin hay là tập cận bình làm gì à, ảnh hưởng tới mình nữa mình đừng có tưởng là tụi em mỗi cái suy nghĩ nóng lạnh của tụi nó là mình nên cũng chết á thì giờ xong lên mình đã chết rồi nên nó không chết đâu đó thì cho việc ra là cũng là một cái sự việc làm nhưng mà việc là lại à, có cái nhiệm vụ khác nhiệm vụ để mà đưa nước việt lên thành cường quốc và đồng thời những cái kinh điển của ngài Trạng Trịnh và những kinh điển của Lô Bao từ thời xưa về dạ, dạ, sáu điểm của đức thầy từ à, mấy trăm năm từ à, ngũ đại truyền thừa vị nào ta là sư giảng hóa phật chồng đức bổn sư đức uh, phật thầy đức bình huấn sở thì tất cả các vị đã tái sanh năm lần nhưng mà một người thì hôm nay việc ra đời để được chứng minh là những gì đó không phải là uh, nói là nghe bỏ qua là thiệt việc là người để mà xuất hiện để chứng minh những lời các vị nói là đúng thì cũng là chuyện lạ như là phật còn câu nào nữa không ai nữa sư có câu ờ, hỏi của Vincent Fan dạ chào chú làm sao thấy được tánh phật trong mình vậy chú dạ chú ngồi thiền đi ngồi trên uh, ờ, cái công thức chỉ rồi đó ngồi ít chừng thời gian là sẽ thấy còn không ngồi thấy quỷ ra đường là bạn bè thúi bạn bà đi ăn chơi kiểu ngồi thiền thường thanh niên kiểu đọc kinh khó kiểu ngồi thiền dễ ngồi thiền mỗi ngày dạ có câu hỏi để sự ờ, của thiên mỹ nguyên chú ơi tình hình ở việt nam sắp tới có vượt qua được khó khăn không giờ công nhân đã nghỉ làm nhiều lắm giờ mình cần phải làm gì thì à, bây giờ mình chạy đâu khoa lớp hoài á chạy đâu ảo không á ăn tan khách sạn sáu sao không làm men nữa rồi đã khá là nó phù phiếm uh, sâu bít nữa chán rồi ha giờ bắt đầu quay rồi đó quay đầu rồi đó thì chúng ta từng nói khi nào mà tất cả những cái thế hệ mà cộng chủ nước Việt đó, từ 18 cho tới 45 sắp sửa nắm nhận mệnh nước Việt trong tương lai mà hiểu những cái tiếng nói của ngôn Tuấn chuyện này thì lúc đó mới trở mình được nó là cái nghiệp chung nghiệp của cái trái đất này là nghiệp chung của của tất cả các quốc gia nhưng mà nghiệp riêng của nước Việt là người Việt và thế hệ trẻ phải ờ, đứng lên và phải hiểu ngoài ra không có còn cách nào chỉ có chuyện là ở nhà tốt với chị ờ, em tốt với cha mẹ gia đình và tu tâm dưỡng tánh chờ chờ sắp sự chim miền về thì mới cứu được còn bây giờ giống như bị bao dây nước việt đang đi vào ngõ cụt dầu cho cái ba đầu sáu tay nè lên ờ, bắt giọng mà lỡ kẹt nữa cũng không ai giỏi mà thay đổi được hết ở trên là tính hết giờ dạ. chỉ có ăn gì ở lành ngồi thiền chờ dạ, để tâm đừng có bị náo động giữ cái đầu óc cho nó minh mẫn bớt uống bia uống rượu chỉ có vậy thôi còn à, thất nghiệp thì đi về quê ăn rau à, rau à, cỏ hay là ăn à, xài bình thường chứ giờ không có cách nào hết chỉ ngồi thiền thôi chờ dạ, trời hấp chuyện trên nhà này về cũng có câu hỏi của ờ, Thanh Lan Mon Võ Nếu lấy võ thiên là sao biết chắc là về trời với cha mẹ vậy anh chị? Khi mà có sự tiếp theo các họ thiên thì các chư vị nó cũng tùy theo nghiệp nha à, ờ, 10 ờ, nhãn lợi cũng 50% discount thì cũng được đi về thì à, đó là biết như vậy tại vì đã đưa nhiều người đi rồi chứ còn à, nhãn xanh không có chuyện nhãn xanh mình tu dở thì uh, mình phải mang họ thiên trong lúc này để có cái tha lực của các cái gì cha mẹ cũng muốn mình đi về với cha mẹ cũng không muốn mình như thế này đông quá mang họ thiên mới về được Bởi vì hồi xưa trong cái gia đình của thằng này có sáu người không biết tu Giỏi lắm Có thằng em hút xì ke mà cái hồn của nó cứ đi lãng đảng hoài kêu nó đi à, đầu thai nó chịu đầu thai nó cứ canh theo máy mình hút xịt keo vô phê vô nhặt vô nó hút cái lúc đó mới viết tên nó xuống đặt cái tên là thiên uh, thanh ngọc rồi nhờ ông rồng khổng về chợ có nghĩa là những họ thiên mới về được còn không họ thiên đó, trong cái vũ trụ bao la đó là đi tứ phương tứ mười mười hai phương mười hai hướng luôn mà nó không có như uh, mình nào ma quỷ nó đến nó lôi kéo quỷ rồi mang học thiền mới con ờ, mới được nó không có linh hồn rất là khổ và hiện giờ mình nói đây nó không có chuyện gì xảy ra đó giỏi lắm là mình linh chút thì đi bác sĩ người ờ, có tiền nữa đi uh, xe xua nhưng mà khi mất đi rồi á chỉ có hỏi thiết mới mang mình về chợ để làm cho mình lúc đó có con đường để đi có cái thao để mà làm chơi ở giữa biển đó là hỏi thiên có có câu hỏi này cũng nhiều uh, anh chị em hỏi con khác nhưng mà có câu hỏi này của Thiên Diễn Trinh dạ con ở Seattle con muốn hỏi là con của con một tuổi khi nào con có thể hướng cho bé theo trung tâm được ạ ở tuổi nào cũng được đặt tên cho nó là làm cho nó có sự thích certificate tuổi nào vô cũng được mà hướng tâm bắc chủ yếu cha mẹ cho ra đạo trung tâm ba năm nay là vì biết tất cả các thầy các chùa không có à, không có giúp ích được nhiều cũng có nhưng mà không có nói hết <clears throat> những thầy giúp được thì lại bị à, không cho hoạt động ẩn danh ở nước việt và những thầy mà ra mà để mà dìu dắt nhân loại đi xuống địa ngục quá đông thì cha mẹ mới cho ra đạo thiên tâm để mà cứu con của cha mẹ tu tại nhà tu uh, tự lúc lúc đi cũng có kinh cũng có ngồi thiền cũng có công thức đàng hoàng và đồng thời quan trọng là được các chư Phật gia hộ nữa nó có sự nhiệm màu riêng nữa khi ai mà thắng tôi là thiên uh, thiên bé tí ví dụ như đó thì là mấy vị nghe này còn tự nhiên thắng tôi là diệu uh, tí thì ờ, tao biết à nhưng mà nói là thiên bé tí là mấy vị ba cái này à, cái mẫu địa gần nhà cũng ba cái trước nữa thì sau đó mấy chị thành bay phút nói tôi là diệu tí hay là bán tí là khác à không biết có ai tới hay là mãn tới dạ có cái gọi của Hồ Lan Hoa à, ba mẹ ở tầng trời 36 khi mình về trời tầng thấp hơn có thể gặp được ba mẹ không sư phụ làm thế nào gặp được ạ à? Phật trong lòng của mình lúc nào cũng có Đức Phật giống như à, Đức Thầy Đức Quỳnh Phú Sổ Ngài là vị Bồ Tát nằm trong lòng tất cả chúng ta khi mình khởi tâm là Ngài xuất hiện cúng hộ với cha mẹ đó à, là một vị cao siêu nữa thì trong lòng của chúng ta trong cơ thể của mình á, là có à, các chị hết rồi chẳng qua mình không có nhìn nhận thôi tức là giờ pin nó này hết pin pin vô trong phòng có pin vô dạ thưa có câu hỏi của phong viên cho xin hỏi tại sao hôm nay đàn bà thích tu hơn đàn ông cảm ơn trước đàn bà thích nhát hơn đàn ông với đàn bà khổ hơn đàn ông ờ, bởi vì mấy vị mới nói thời nay đàn bà về có trời nhiều hơn đàn ông này có bao nhiêu đàn ông hiểu được uh, tâm linh vậy là đồng thời đàn ông là người đi lo cho gia đình đi ra đường làm kiếm tiền thì đàn ông cái nghề cái nhã họ cao hơn khó lắm khó độ là năm thời nay vì cái họ bỏ sắc phàm này kiếp sau họ đầu thai thành phụ nữ trở lại bị đi trở lại lúc đó họ mới tu thì là ông vợ đã về trời trước rồi <laughs> kiểu là cái đó là, do người đàn ông cái ngã nhất là những người học dắt những người mà hiểu về chính trị ấy, là càng khó mà về trời họ hơn thua nhau họ biết nhịn 90% đoạn đường của những ngày à, cuối cùng của tận thế thì à, mình còn chút xíu nữa thì à, sau khi đảng cộng hòa nắm chính quyền lại biển đông dậy sóng thì lúc đó biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra cái tiếp thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái bức hình hơn hôm nay những người mà có hữu duyên mà hiểu được việc hiểu được có uh, bề trên đang sắp xếp mọi diễn biến của cái trái đất mình đó, thì rất là ít nếu mà họ biết hết thì thôi cha rất là vui bởi vì mỗi một người chúng ta là mỗi một ngày suy nghĩ ra một là có đen hay là có trắng trượt hoặc là thanh cả bảy tỷ người trong những năm của thời đại này ai cái tâm cũng sân si ai cũng lục chụp bồn cho từ già cho đến lúc nãy ba tuổi cũng cầm điện thoại bấm bấm đi đâu cũng bấm cái bức thang cũng không thèm nhìn nữa nhiều lúc té nữa thiệt đó từ lớn từ lúc thì nó đâu đâu có còn tin những gì mà Phật Thánh Tiên là là vô hình họ không nhìn thấy được họ không tin đó là lý do tại sao tới ngày hôm nay cái cơ bản bị chảy tại vì con người hiền quá ít người dữ quá nhiều mình sẽ có một trận uh, chết nhiều hơn ở bên ờ, nghe đó không biết là bao nhiêu nước việt thì xin rồi oui điểm vụ chỉ mình là nó nhưng mà thì tôi nói tôi chỉ ra là anh đi tôi nghĩ thì tôi nghĩ là được nhưng tôi nói cái này sống ờ, cơ tôi là thuộc lòng á cái câu nè đức thầy tôn lịnh của cha với phật đó có ờ, đọc thử ờ. ta người dân xác định của trời là đức phật đế cung đức thầy là phật là là xin xin xác định của cha dạ. ta thừa dân dân là dân lời đó xác định của trời mình như xuống đời xuống đang nó thấy cái đàn ảnh mình ở đâu sau cái đó thì cũng cũng có cũng có phật thuốc đó cái đó chắc là biết thì ngày đó hả thật sư phật cũng thấy xuống lâu rồi tự nhà mình có đó nhưng mà cái quan trọng á là chỉ có bên ngoài ảo là mới biết cha là lớn nhất đúng không rồi mới, mới cầu phật tuân lệnh của thượng đế mới xuống trần cứu dân bên đại thừa đâu có giải thích này đâu ờ, bây giờ lại nhưng mà đức thầy cũng là phật nha đức thầy đức thầy tức là y sơn phật từ đó bởi vì ngài dân định của phật đế là một ngài dân định của đức phật bà quan nên hỏi là ai dân định của phật là thích ca cùng phật tổ phật tổ lại là thích ca rồi ta việc tu tỉnh đây là cuộc đức di đà truyền mở đạo lành bởi vì ngài tiêu xót bức tranh ra xác định bỏ ta truyền dạy ta lại ta lại vậy thì nhà chấm cái nấm à, còn cái con năm nữa à, thứ tư là nuôi ăn dạy rõ cuộc gọi tức là đức quan nhân ban mãi cũng định cho đức phật thầy cái thầy cũng mình giáo dân mình đó rồi ngài còn nhấn mạnh đức minh dương nữa đức minh dương thì gì gì cho biết là trong tương lai hai xuất hiện người đó là thánh dương mà người đó đã được mà đấy là giá trị và cộng đồng liên quan liên quan liên quan cũng đã cấp thưởng cho quý vị cho thánh nhân đây là vị thánh nhân là gì thưa quý vị chắc có lẽ chị có nghĩ chúng ta cùng hiểu làm đi đó nữa là đức thầy chuẩn dân lệnh đức thánh dương để mà xuống giáo dân lần cấp này pháp tôi hiểu như người ta nói một thầy nói là đời đời cúng người mấy chục triệu đệ tử ờ, ai là người được nhiều nhất thì kính ờ, đưa cho này ờ, khi mà đức cái cuộc đại đại mà tha đổi này quý vị tôi dựa vào cái miếng phẩm này cách đây cũng gần năm rồi cả tam thiên đại thiên thế giới đều thay đổi chứ không phải riêng như vậy thì đúng với lời mà thầy tôi đã nói tức kỳ này là cái kỳ mà nãy nãy lỗi có nghĩa là thế con đức chí ca ngài cũng hết nhiệm vụ ngài giao cho chúng mình chỉ là chúng mình chỉ là ngài cũng hết nhiệm vụ ngài giao cho đức quán thế là rồi đức địa đẳng niên bồ tát cũng thành đạo luôn bởi vì điện một bế cửa rồi câu cầu để chúng ta bây giờ tất cả nó xuống trần gian này mà chúng ta không đừng nói lắm chúng ta thấy người cái trần gian lúc tôi đi trên bếp ngót rồi lúc là nổi lúc này tôi còn ở mình đừng nói sai là chỉ đổi đừng nhớ gương ai gì đó à, quy như thầy là theo thầy lên thầy hoàng như thầy là làm trong những điều đó thì hôm đó thầy mới nói tiếp à, hôm nay là đi chợ mua thịt cho những người ở à, miền tây mới lên để cho dùng đi đến cái cái cái trà thất trạch số 13 mà hắn mua nha ừ. có ai à, hồi nãy có đệ tử là sáng có mang lên không à dạ có mang lên không dạ, dạ đưa dạ dạ, dạ. dạ là cao đồ kể tóm tắt thì à, cái vấn đề đức thầy đang lo thắt đồ thắt đồ lâu nay cứ lo sáng sỉnh chiều say cà phê không thánh còn đâu có chưa tri cứu kinh điển nhiều như cao đầu thì à, thế hệ tương lai của ảnh như thế nào ừ. biết thưa ờ, thầy có cái máy hôm đó thì cái đồng minh mà nội con đó lúc đó thầy đã bảo xuống cà phê thầy đứng ở ngoài sau khi thầy vô nữa vô rồi thầy mới nói đó sau này tôi chỉ dùng hai hàng rồi cái tôi là được cái tưởng cái gì một thằng chung một thằng nếu mà thôi được làm dân Phật quốc dân đạo Phật trong cái đầu hoa cũng chương này nó nói là chúng ta sống được 10 ngàn tuổi không có gì chúng qua được cái đại chúng ta lại này hai ngày này sẽ được sống đó là làm dân đạo Phật hưởng được 10 ngàn tuổi đó là cái thành tựu rồi kế đó là đức mình biết đủ ngày sau đó cái công buồn tại sao mà lâu lâu thầy trước người chết về để mà bị bệnh được lúc nó phát nó ra nó bố trí nó trao đổi từ giờ từ phút thì lúc con cũng buồn lắm con mới nói là làm đi nghe là cái cỏ đi rồi mong bà muốn gì thì phải đi núi để mà tỉnh thắt à, về chị chị đậu rồi có này ừ thầy cái ông nói với thầy thầy thấy ông giận đi ra đi rồi ra nó phát thầy dừng lại thầy ra dỗ ra vị phật mình chắc nên gọi cha mẹ của mình là ông xã hòa hảo mình thấy ông đó là thích cả hư cả đó là hòa hảo thì cái thầy nó dỗ ra cái ông ấy ông cả phật ông đất phật khi mà không cứu được chúng sanh hay ông cả thầy nói rồi như đức ông hiểu được ông ấy lặng lặng tạo ra của tình cảm như đó thầy đang thì cứu những người chúng ta đó là Phật cứu ta thầy đang cứu số tới số rồi thầy cứu được thầy thì nó không vậy quý vị hôm nay các chuyện chắc chắn là chúng mình nhớ chủ là được lệnh của trong sắc lệnh của thiên đình trước trên là ngọc đế dưới hai điều tổ là ba đức phật quan âm là bốn và đức phật dương là năm thánh dương cũng một đức phật dương như vậy thì trong cái cái mạng cấp này đức thầy chịu cái sứ mệnh đó ngài phải đang cầm cái điểm thiên cơ ngọc đế vì cơ bên này đã sắp hẳn biết chờ lệnh mà đó vậy thì chúng ta đã hiểu ba năm nay rồi những cái gì mà chúng ta được nghe trên tiếp chúng ta được thực hiện ở đây và nhiều nơi khác thì tôi xin quý vị hãy mà cố gắng đi theo con đường thiên đạo để chúng ta được cứu rớt làm chó bây giờ đây là làm chó ở đây chúng tôi nói là làm trước chó gọi là tiêu túc bổn đạo ơi hãy án năm tường thì nam mô là con có phật nói quý lắm chắc nghe để mà quý vị cùng tôi và tất cả chúng ta nguyện cho những người mà nghe được cái hàng ngày ba năm nay cũng trở về nội tâm trở về cái thượng tiên trở về cha với mẹ trở về với phật tổ thầy đây là thứ đó vậy bởi vì những chủ đủ đó ngài dạy cho chúng sanh đệ tử của ngài tín đồ của ngài khi mà mỗi người mà đã về được đúng cái đích thì đó đã rồi thành bậc tiên hết à, ok cao độ phẩm gì chia sẻ nào thầy con sao nhiều cao đầu quá chỉ, chỉ có mình cao đầu này cái mình là minh như trong trắng cơ vậy đó <laughs> ờ, có gì khác không mà mình có dám không thưa ờ, quý chị, thì chỉ tôi dám mạnh là vì còn mình nói mình là ai đó mình nói tên mình là minh dương cũng đứng đây nói ừ, nói có dám không dám đi trắng cơ tại vì trong cái ờ, trắng cơ ông nói minh dương nổi chốn năm là nó không những người thôi đó đầu có đài có thể đức phật thầy nói kinh nói kinh đi thế này chừng nào biểu tượng bắt đầu quý vị nhớ rằng lúc đó ở miền tây mình ở cơ hộ chỉ có quân địch là xong cái cầu cầu khỉ thôi tức một miếng cây tre bắt ra rồi có vịnh nguyên nữa không chứ vậy thì đức phật thầy kinh đi rằng chừng nào biểu tượng bắt đầu mà trong mấy tượng trên một cây số là nó là bắt được